trên chìm nước xa xa bóng anh ngã dài đôi vai khát khao miệt mài trời chiều đã tắt màn đêm xuống âm u lưng đôi hoàng vu người không tròn chân bước gieo mầm xanh thiên cứu đến trong muôn lòng trong mong lúa vương hương đồng vượt ngàn gian khó người đi khắp nơi nơi gieo tình yêu thương tràn chứa tim tươi hồng ôi đông bosco cho về gieo mưa xuống trên nương khô đem tình thương thắp sáng trong muôn lòng trẻ thơ niên thiếu bao tim hân hoan trời việt nam như nắng tươi xuân sang đây tình cha sưởi ấm cho muôn nhà rộn ràng tiếng ca bao trẻ thơ bơ vơ bước chân hững hờ tim thơ chốn nào nương nhờ diêu xa bên trùng khói trốn dương gian mong chờ yêu thương tình cha về thắp sáng đây việt nam bao nhiêu thiếu niên đơn nghèo đi trong bóng đêm u sầu chợt bừng hân hoan vì cha đến nơi đây đem ngàn yêu thương xây đắp tương lai đây ôi đông moscow cha về gieo mưa xuống trên nương khô đem tình thương thắp sáng trong muôn lòng trẻ thơ niên thiếu bao tim hân hoan trời việt nam tình cha rơi ấm cho muôn nhà rộn ràng tiếng ca trên chứa chan cõi lòng xa lê riêng dẫn thân can trường đường đời gian khó đừng lo lắng băn khoăn ân tình trao ban nợ hoa đẹp muôn lối xin cầu thấy ân thiêng chứa chan tâm hồn xa lê riêng vững tin kiên cường nhịp thành hăng say truyền giao khắp quê hương dạng người yêu thương cho đất việt vì nhiên ôi đông bosco cho về gieo mưa xuống trên nương khô đem tình thương thắp sáng trong muôn lòng trẻ thơ niên thiếu Việt Nam như nắng tươi xuân sang đây tình cha sưởi ấm cho muôn nhà rộn ràng tiếng ca ôi đông bosco cha về gieo mưa xuống trên nương khô đem tình thương thắp sáng trong muôn lòng trẻ thơ niên thiếu Việt Nam như nắng tươi xuân sang đây tình cha sưởi ấm cho muôn nhà rộn ràng con đem chúa đến thành phố và muôn nơi an bình hay ngăn lối sóng gió hay êm đềm chỉ chúa mãi không thôi con mang chúa mỗi ngày lòng thêm thành giá con